Xin chào à, tất cả anh em Cái clip này hôm nay tôi à, muốn giới thiệu với anh em về một cái bộ đồ chơi tài xỉu hoàn toàn à, không tang không tang có nghĩa là như nào <coughs> đây nó là một cái bộ hột tài xỉu báo dung nhưng mà không tang không tang bởi vì sao khi anh em đi chơi tài xỉu ấy, đánh tài xỉu thì sử dụng cái đồ không tang thì có mấy cái chơi được bởi vì những cái đồ có tang bây giờ thật sự rất là khó chơi và đồ báo dung ấy cái cái ờ, bộ đồ ờ, tài ờ, chơi tài xỉu báo dung nó mới là cái phương pháp chơi cái hay còn gọi là cái bí quyết để mà chơi tài xỉu hiệu quả nhất khi nó dung thì nó sẽ báo cho chúng ta biết đâu là lục đâu là nhất thì khi biết được nhất lục rồi thì chúng ta mới có thể đánh được tài và xỉu nay tôi ờ, muốn giới thiệu với anh em về cái bộ hột tài xỉu báo dung hoàn toàn không tang Khi anh em đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu ấy Ở những cái sòng ờ, tài xỉu, chơi cờ bạc bịp Tôi tại sao tôi nói là cái hiệu quả bởi vì thứ nhất này <clears throat> Khi đi chơi là anh em sẽ sử dụng cái bộ hột đó Và nó sẽ dung cho chúng ta biết bên trong là có lục hay là tài hay lục hay là nhất thì ờ, ở trên đây của tôi nó có một cái bộ hột nó như một cái bộ hột hoàn toàn bình thường <clears throat> bao trẻ luôn cho anh em không có gì soi dọi đèn ngâm nước muối thậm chí trẻ hột ra không có gì cả nếu anh em muốn đánh tài xỉu hiệu quả ấy, thì phải sử dụng những cái đồ như thế này bởi vì à, tôi phân tích luôn với anh em bây giờ có hai cái phương án lựa chọn một nó là cái à, những cái bộ à, hột tài xỉu báo dung gọi hột máy nó sẽ báo tài báo ờ, lục cho chúng ta nhưng mà những cái hột đó ấy, thì soi dọi đèn hay là ngâm nước muối thì không có gì nhưng mà trẻ hột ra thì bên trong có chip mà thời ờ, lượng sử dụng của nó thì cũng không được ờ, quá bền nó rất là ngắn nếu mà để và sử dụng hai cái bộ hột đó và một giữa cái bộ hột máy và cái bộ hột này nếu như bộ hột này soi dọi trẻ hột không có gì cả và thời gian sử dụng ấy, của nó ấy, thì nó được dài hơn ít nhất phải 20 ngày mà mình không cần phải ngửa mặt ờ, nhất hay là mặt tai hay là mặt gì nhất nhị tam tứ không cần ngửa mặt nào cả để bố lô xua nói chung là anh em cứ để thế nào cũng được không quan trọng nó cũng giống như cái bộ hột ờ, tài xỉu báo ờ, mặt nhất lục kia thì cái bộ này nó cũng thế thôi cái uh, <clears throat> khi đi chơi ấy, anh em sẽ đưa được một bộ hột này vào và cái ờ, khi nó lên báo rung ấy, là khi nào nó có lục lên hoặc là có nhất lên nó sẽ rung cho anh em biết và anh em sẽ đánh nhất xỉu hoặc là lục tài cho anh em thôi bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem về cái sự hiệu quả của cái bộ hộp này đầu tiên là tôi sẽ dọi đèn nhé. tôi sẽ dọi đèn soi ờ, dọi đèn flash này đây anh em nhìn đó, hồ rất là trong nhé đây hoàn toàn không có gì cả bây giờ tôi sẽ thử là dùng ờ, cục hít này Đó. hoàn toàn không tăng đấy kìa nắp dĩa hoàn toàn bình thường không dính không hít gì đúng không tiếp theo thôi sẽ bỏ ngâm nước muối Đó, anh em nhìn hột nổi này. như thế này đã, đã đủ đủ tiêu chuẩn để cho anh em đi chơi nha sau khi thử bằng cái này rồi tôi sẽ bỏ ra cho nó đây tôi để tôi bỏ ra đây cho nó khô và tôi sẽ test thử cho anh em xem khi nó lên mặt lục hoặc là mặt nhất thì chúng ta sẽ biết riêng cái bộ hột này là tôi đã vào trong mặt lục nên cứ có lục lên là nó sẽ dung cho chúng ta biết à, chúng ta cứ thế là đánh có lục lên thì tất nhiên chúng ta sẽ đánh lục tài rồi hoặc là không dung thì chúng ta sẽ không đánh hoặc là đánh xỉu đánh ít thôi nói chung là nó khi anh em đi lắc ấy, tất nhiên nó có chiến phản nhưng mà tỷ lệ phản của nó là không nhiều bởi vì cái, um, độ chính xác của nó ấy, cũng khá là tuyệt đối bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem về cái sự hiệu quả của bộ hột này trên tay tôi đây là một cái máy bảo dung bây giờ khi anh em đi chơi à, có thể tôi sẽ chế vào trong nón hoặc trong mũ cho anh em Rồi. bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem máy tay nhé cứ có lục lên là nó sẽ rung tôi sẽ bật công tắc lên này đó như chén này chắc chắn 100% có lục anh em nhé đó tiếp tục này đó. vẫn tiếp tục có lục anh em nhé chính xác ạ như chén này vẫn có lục này. vẫn đánh lục tài được đó 156 này vẫn có lục đó như chén này chén phản này 126 ấy. Đó, như trái này không có lục anh em nhé tôi khẳng định 100 trăm không có lục không có lục thì chúng ta có thể đánh xỉu hoặc là không đánh được đó nếu như đánh xỉu là chúng ta thua ở đây là trần phản vẫn không có lục như bây giờ tôi như trái này tôi khẳng định đánh 100 trăm không có lục tôi sẽ đánh nhất xỉu Cái này vẫn không có lục anh em ạ. Đó, 244 này. Cái này vẫn không có lục. Đó, hút 35. Vẫn là không có lục. Đó, đây cũng là một tránh phản nữa. Bây giờ 100% có lục anh em nhé. Đó, 146 rất là hiệu quả luôn anh em trên này vẫn lại không có lục à? Đó. trên này vẫn không có lục nữa Đó, 2, 3, 4 xỉu trên này lục 100% luôn Đó Nó lại là một chén phản Bây giờ Vẫn không có lục này Đó, 114 xỉu khi vào chơi anh em phải cần mang được đưa bộ hột vào và mang một cái máy như này thôi anh em có thể đưa vào cổ tay áo khi đến đây ờ, tư vấn thì ờ, thử hàng tôi sẽ test thử hàng cho anh em xem để thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này đây được gọi là nó là một cái bộ đồ chơi tài xỉu đánh tài xỉu hoàn toàn không tang anh em có thể áp dụng ở bất kỳ chỗ nào bất kỳ sòng tài xỉu nào khi anh em đi đánh tài xỉu chơi cờ bạc bịp về đây là cái mẹo chơi tài xỉu